cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng mối trên bờ môi nhà xinh có hoa thơm cháy hiền cận kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sạch đèn hai đứa trước hẹn lấy một câu chưa nghĩ đến mai còn những lúc hai hoa vườn trăng suốt đêm chung tiếng cười tôi bước theo tiếng gọi của người trai tha thiết với tương lai vui xa ánh sáng phố phường xa người em nhỏ lên đường tòng quân là chính nhân tôi bàn với sông hồ tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên ngày mai non nước chung một màu cờ rồi hôm nào tôi về ghé thăm làng ngoài ô đây con đường vắng trăng vàng mà sao không thấy nàng tìm em giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau tôi hỏi người quen nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường dặm ngàn sau trên bước đường tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường sẽ nát con sách đèn hai đứa trước hẹn lấy một câu chưa nghĩ giang hồ tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ rồi hôm nào tôi về ghé thăm làng ngoài ô đây con đường vắng trăng vàng mà sao không thấy nàng tìm em giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau tôi hỏi người quen nàng này là nữ cứu thương trên chiến trường dặm ngàn sóng gió biết sao nàng vui dẫn thân trên bước đường tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thương sẽ nát con tim lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loáng nắng vùng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu cớ sao đứng chờ cớ sao đứng đợi đường tàu mùa xuân này biết anh đang mong chờ tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ chợt buồn chợt vui em biết đâu anh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 trời càng về khuya đêm mắt níu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân gặp anh khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loáng nắng vùng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu cớ sao đứng chờ cớ sao đứng đợi đường tàu mùa xuân này biết anh đang mong chờ tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ chợt buồn chợt vui em biết đâu anh hơn rồi má em mừng hồng vì thẹn thùng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 tàu tìm về trên sân cách biết mình gặp lại nhau vui trôi qua mất rồi này cây phượng phi bên đường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mái trường thời ấu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm hai đứa vui chưa với tâm sự hôm sau anh gạt nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi nào nề anh nói một năm nữa anh về mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh đêm khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều đêm chiều sáng nghe lòng trước anh về đây ghé thăm tôi tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi này cây phun tí bên đường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mái trường thời ấu thơ và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm chứa với tâm sự hôm sau anh lên đường tôi tiến anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa trường vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi vì thương non sông tôi gạt nước làm anh vì nghiệp trai con chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy anh có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa đưa hồng xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy anh có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt lướt gió duyên đã gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo tàu xa dần rồi thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời chưa gót bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không chuyến xe đêm lạnh không để người yêu vừa lòng đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng trăng rằm về xa xăm trong giây phút này tròn vào tay nhau ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tên người trai đi ngày nào tàu cũ năm xưa mang người tình điên cu về chưa trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm dù xa vời vợi tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài nở nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tối và câu chuyện đời e ấm trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng về tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa để đêm nay ngồi đây viết lại tâm nhắc trong lòng